Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Hai Lúa soi Kèo Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận U20 nữa Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình sẽ phân tích những cái trận đấu ngày hôm qua mà mình đã nhận định cho tất cả anh em Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em ba trận đấu Đó là giữa trận ờ, U20 Trung Quốc và Ả Rập Xê Út Thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm với cái mã kèo là U20 Trung Quốc thì anh em nằm được cái mã kèo U20 Trung Quốc này thì ngày hôm qua anh em đã ăn với cái mã kèo full luôn nha anh em thì ngày hôm qua U20 Trung Quốc ăn à, U20 Ả Rập với cái mã kèo là à, 20 nha anh em 20 thì trong khi đó mình có nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận uh, Sasu Olo và Cremon DC thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo trên và cái mã kèo tài thì mình chủ yếu mình kêu anh em nằm tài mạnh tay cho mình thì anh em thấy cái trận này Sassuolo ăn với cái tỷ số là 3-2 thì anh em húp full kèo chưa anh em húp full kèo với Sassuolo và kèo Ramonese nè thì trong cái trận Osasuna và Celta Vigo thì cái mã kèo này là đá đồng nha anh em đá đồng nhưng mà mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà nhưng mà tỷ số là không đều thì anh em cũng dọa dẫn quà kèo này nhưng mà anh em húp được hai mã kèo này thì anh em đã lãi rất là nhiều trong ngày hôm qua rồi mới tính chỉ có một cái kênh hai lúa soi kèo rồi thôi chưa tính tới cái kênh bình luận viên hút lúa thì bên kênh bình luận viên hút lúa mình nhận định ba trận cho tất cả anh em thì đã ăn full hai trận nữa là chỉ gãy một trận anh em vẫn lời kèo nha thì anh em vẫn lời kèo trong khi đó bên đây anh em đã lời lãi thêm hai trận nữa thì đó anh em thấy ngày hôm qua là anh em đã lãi như thế nào rồi thì cái vấn đề á lãi nhiều hay lãi ít mình không quan trọng miễn ngày đó phải có lãi cho tất cả anh em là mình đã vui rồi nè thì anh em quan trọng là anh em muốn biết ờ, những nhiều kèo hơn để anh em có lãi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm ờ, của mình để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn. Tại sao mình phiên anh em đăng ký trang mình mới cho anh em vào nhóm. Giống như anh em đăng ký trang lợi thế được giống như cái mã kèo đi. Hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận U20 Hàn Quốc này nè. U20 Hàn Quốc này là nó chấp với mã kèo là 1,75 anh em nếu mà anh em chơi ngoài anh em sẽ vào nhà nhiều khi thằng thầu thằng cò nó đưa mã kèo cho anh em là hai luôn chứ không chừng là không phải là 1,75 đâu nha anh em cho đưa mã kèo cho anh em là chấp hai đó anh em phải bắt buộc anh em phải đánh hai còn mình trong trang kèo 1,75 mình chờ kèo tuột xuống còn một trái ra sân không có thằng nào ghi bàn được liền lâu anh em ra sân không có thằng nào mà ghi bàn được liền hết á anh em ngồi anh em chờ tầm nó đá tầm 5 đến 10 phút kèo nó sẽ tuột ào ào xuống còn một trái hoặc 1,25 anh em vào không anh em vào thì cái tỷ lệ anh em ăn nó càng cao hơn nữa đó là cái vấn đề mà anh em chơi trang lợi thế cho tất cả anh em được cầm trang để chơi luôn nha anh em còn có thể xả kèo được còn anh em chơi ngoài là không bao giờ anh em xả kèo được đó là quan trọng anh em cầm trang chơi là một cái lợi thế lớn cho tất cả anh em còn có vấn đề mà anh em đăng ký trang á anh em phải cần chuẩn bị cho mình là vốn ít nhất phải từ một triệu anh em đăng ký vô anh em nạp vô anh em quýnh chứ không phải là anh em bỏ tiền ra anh em mua trang anh em quýnh mà anh em đăng ký xong anh em nạp vô để anh em đánh thôi giống như vốn anh em nhiều thì anh em nạp năm bảy củ vốn anh em ít thì anh em nạp một hai củ vào anh em chơi đó là anh em chơi anh em ăn anh em rút ra thôi chứ mình đâu có rút của anh em đâu mà anh em sợ đó là cái vấn đề mà mình hướng dẫn cho tất cả anh em mà đang dự định đăng ký trang chơi để anh em có nhiều cái uh, kinh nghiệm hơn thì đó mình phiên tất cả anh em nên vào đăng ký trang chơi để cho anh em có cái lợi thế hơn còn anh em nào muốn chơi ở ngoài thì anh em cứ chơi anh không ép tất cả anh em phải theo ý kiến của mình nhưng mà mình chỉ muốn tạo một cái lợi nhuận cho tất cả anh em và tạo một cái quyền lợi cho anh em thôi thì mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em giữa cái trận U20 Hàn Quốc và U20 Tajikistan diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 3 hiện tại trên bảng xếp hạng thì Hàn Quốc đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với ờ, uh, 6 điểm rồi nè thì à, năm nay Hàn Quốc được đánh giá là ứng cử viên vô địch trong cái giải U20 châu Á này nha anh em. U20 Hàn Quốc đang rất là mạnh. Thì trận này U20 Hàn Quốc sẽ gặp Tajikistan. Thì Tajikistan cũng vẫn đang có 3 điểm và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Thì Hàn Quốc bây giờ đang nắm chắc cái vé đi vào vòng trong rồi anh em thì anh em cũng thấy Hàn Quốc đang có 6 điểm nhưng mà trận này Hàn Quốc gặp Tajikistan thì à, đội bóng này rất là yếu rồi thì đối với Hàn Quốc thì Hàn Quốc sẽ thắng với cái cách biệt thôi còn trong cái lịch sử anh em thấy trong cái lịch sử những trận gần nhất của U20 Hàn Quốc và U20 Tajikistan thì anh em thấy bên phía U20 Hàn Quốc trong 10 trận gần nhất thì U20 Hàn Quốc đã thắng hết 8 trận rồi chỉ để thua hai trận trước uh, Bồ Đào Nha và Ukraine thôi nha anh em còn bên phía uh, tăng thì trong 10 trận gần nhất tăng chỉ mới thắng được 4 trận thôi và để thua 4 ờ, trận thì anh em cũng thấy trận gần nhất tăng thắng trên vòng bảng U20 châu Á thì Taji đã thắng được Oman với tỷ số cách biệt là 1-0 thì trong khi đó Oman rất yếu Oman đã đấu với Hàn Quốc Hàn Quốc ăn tới 4-0 rồi nè thì cái phong độ của thằng Hàn Quốc là không thể nào đánh bại nổi nha anh em thì mình sẽ đi vào cái phần tỷ lệ kèo của thằng U20 Hàn Quốc với U20 ta tăng nha Ê, kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á, là Hàn Quốc chứ chấp tới 1,75 và tài xỉu 2,75 thì cái trận này á, mình phiên anh em nên nằm một cái mã kèo trên thì tại sao mình phiên anh em nằm cái mã kèo trên thì mình sẽ đi vào sâu hơn trong cái vấn đề thì anh em cũng thấy Hàn Quốc á, đang được gọi là đáp ứng cử viên vô địch U20 châu Á thì à, Hàn Quốc sẽ khẳng định cái vị thế của mình sẽ ăn thằng Tajikistan trong cái trận này là sẽ là cái tỷ số là cách biệt luôn anh em bởi vậy mình khuyên anh em nên nằm một cái mã kèo trên trong cái trận này luôn nha thì à, đương kim vô địch mà đã ra tay thì khẳng định vị thế thì cái trận này phải từ 3-0 đổ lên thì mình dự đoán cái trận này sẽ từ tầm 3-0 hoặc là 3-1 anh em thì anh em có thể vào cái mã kèo là Hàn Quốc chấp 1,25 nha thì uh, à, 1,75 nhưng mà anh em nào đang chơi trang thì mình khuyên anh em trận đấu ra săn tầm 5 đến 10 phút thì anh em hãy vô kèo chờ kèo nó tụt xuống 1.5 hoặc 1,25 thì anh em vào vào kèo nó chắc ăn hơn nha thì uh, giống như Hàn Quốc ăn hay không thì anh em còn có thể ăn uh, được đủ kèo nếu mà anh em vô mã kèo từ đầu 1,75 thì Hàn Quốc ăn hay không anh em chỉ ăn được nửa kèo thôi bởi vì mình